hij nou heel Mooi hoor. Even, mag die spaghetti dingen? Josie, die lijkt op sushi. moet je Ja, moet er gewoon ik wel alleen kijken. Leuk hoor. Eh, Leuk. Nou, heel zacht kleur hè. Ja, maar dat wordt nog zo. Ja, maar ja, chào cả nhà à, linh đang trên đường đi tới cái chỗ mà lớp của con linh nó sẽ học à, cắt kiến và kép kiến à, mọi người chắc biết nếu mà mà mọi người đi du du lịch hoặc là mấy mọi người vào mấy cái cái nhà thờ đúng rồi nhà thờ á thì mọi người sẽ thấy hơi hơi fascista mọi người sẽ thấy là ừ, ở đây có ở, ở đó có treo nhiều cái bức tranh bằng kiến lắm thì hôm nay mình làm mình coi họ làm như thế nào nha trời ơi cái tuổi nhóc này nó gan ghê á nó đi lên đây luôn nhưng mà thầy cô đó cho phép thì mình không la nếu mà thầy cô không cho phép thì mình có thể nói ờ, là tụi nó không được đi trên này nhưng mà thầy cô không có la gì hết thì thôi thì mình cứ ờ, đi theo mình gọi là nếu mà thấy cái gì không hay xảy ra thì mình kêu lên thôi thì linh hôm nay linh mỗi khi mà cái lớp mà đi ra ngoài giả ngoại hoặc là đi học cái khóa học như vậy thì sẽ có vài phụ huynh đi theo và hôm nay thì linh đi theo để ờ, linh ờ, quan sát tôi nhỏ và cũng để quay phim cho cả nhà coi luôn á Mm-hmm tụi mình đã đến cái chỗ mà làm kiến nghệ thuật rồi à, mọi người thấy đó cái chỗ này nhỏ thôi à, đây là một cái xưởng cá nhân á cả nhà thì nó không có rộng rãi chỉ có vài người làm việc nhưng mà à, lương thấy là họ có đầy đủ dụng cụ ừ, nè ừ, ừ. rồi à, tất cả tất các tác phẩm á, họ làm xong thì họ đã trưng bày ở đây rồi tuần trước thì các bé đã bắt đầu làm cái tác phẩm của các bé nhưng chưa có hoàn thành thì hôm nay các bé quay trở lại để mà à, cố gắng hoàn thành cái tác phẩm của các bé nếu không được thì sẽ quay lại vào lần khác nữa và các phụ huynh giống như linh như nè đi đến đây tham quan sẽ được à, tham gia vào từng khâu để mình hiểu biết thêm và mình ừ, giống như ừ. là đồng cảm thêm với cái tuổi nhỏ khi mà À, mình thấy cái tác phẩm của con cái mình làm thì mình sẽ vui hơn đây là tác phẩm mà các bé đã làm à, giống như là linh đã đề cập à, vừa rồi thì cái này là làm vào thứ tư tuần trước và à, nó rất là lớn ừ, từ những cái mảnh nhỏ nhỏ nhỏ mấy bé phải cắt và dán vào với nhau thì hôm nay ờ, thầy giáo lại khảo sát và coi là các bé làm như thế nào mình nó thì chưa bao giờ tham quan những cái lớp học hoặc là những cái trường tiểu học khác ở bên này nhưng mà với mình đó, thì mình rất là thích cái ờ, sự giáo dục của cái ờ, trường của con mình vì ở cái lớp này á ở cái trường này họ không phải đề cập đề cao đến vấn đề mà giống như là điểm số hoặc là ừ, giống như là những cái ờ, chỉ tiêu quá lớn lao mà họ đề cập đến quyền độc lập và quyền của trẻ em nhiều hơn thì các bé thật sự là chơi nhiều hơn học nhưng mà chơi giống như là những cái này nè cả nhà không phải là đến chơi hồi giống như là mình tưởng tượng là chỉ có chạy lăn tăng rồi nói chuyện trò chuyện với nhau nhưng mà các bé ờ, học từ những cái việc nhỏ nhỏ mà các bé đã chơi à, nếu mọi người đã xem clip của linh thì sẽ giống như là sẽ biết là à, linh đã tham quan một vài lần với lớp cái lần linh đi ờ, linh quay clip á thì là cái lần mà đi tham quan trại bò sữa các bé đã học cái quy trình đó như thế nào như thế nào thì các bạn có thể tham khảo cái clip mà tham quan trại bò sữa của linh nhé và bây giờ thì nói chung là không phải lần nào linh cũng có đủ thời gian để đi tương tác với mấy tụi nhóc này thì khi nào mà rảnh thì linh mới đi như hôm nay linh đi thì linh ờ, quay phim cho mọi người xem và mấy đứa trẻ thì nó ờ, rất là thích thú những cái hoạt động ngoài trời nó học được nhiều thứ nó không cần ai ép hết mỗi đứa có một công việc và tình nguyện ờ, riêng và linh thấy họ giáo dục rất là hay luôn á cả nhà các các bé nó nó rất là có trách nhiệm với công việc của nó và nó làm rất là hay và cái thầy cô giáo và cái thầy cô giáo của cái trường này của cái lớp này á họ có nhiều năng khiếu lắm nha cả nhà họ tự dựng kịch nè chỉ có hai người à, một thầy chủ nhiệm và một cô phụ trách à, giáo viên phụ trách giống như là linh không biết tiếng việt mình quên mất tiêu rồi nhưng mà giống như là phó chủ nhiệm hay gì nên không biết nữa nhưng mà chỉ có hai người dạy tụi bé trong 3 năm nha cả nhà dạy cả à, toán nè văn học lịch sử địa lý dạy tất cả chứ không phải riêng một môn là một thầy cô và à, về nghệ thuật nữa nha cả nhà về vẽ về kịch về hát về nhảy về làm những công việc lặt vặt khác nói chung là gọi là à, giống như bên mình nói là cưng tất cả đó cả nhà không có không có bỏ một cái thiếu sót gì của hai cái người à, giáo viên này luôn á linh cảm thấy là linh rất là ngưỡng mộ nó họ và à, linh vui khi các à, con của linh học mà không có bị stress về điểm số hoặc là gì cả nhưng mà cũng học à, tốt quá cả nhà chứ không phải là học dở hoặc là mình phải lo lắng gì đâu thì bây giờ các à, con của linh sắp tốt nghiệp lớp rồi cái clip này linh quay à, lúc chưa tốt nghiệp nha bây giờ thì cái thời gian linh boss và các bé đã tốt nghiệp cấp 1 rồi thì vào trường cũng tốt để học ở cả nhà cho nên linh à, thấy vui lắm Dan moet ze soms gewoon heel voorzichtig Ja, precies. En ik ga even Ik ga het niet ik ga niet Ik ga niet Want daar Is vooral. Oh nee. nou. En ze nou, ik oh, dit is zo letter. Dit is een letter. Like, ja, kan ik die, uh, ik maak nog iets. Uh, mag ik die oranje, eh, eh, oranje, oh ja, die heb jij eh, Izzy, mag ik misschien een stukje groen glas van jou? En dit is pas... Ja, dit is goed. Ja, die is pas. Oh, die werkt echt perfect. Ja, dus... Uh... Nou, daar kan ik zo het over uitleggen en dan kunnen ze, kan iedereen lekker doen. Kijk, ik heb voor de ouders en alle ouders een oh, bericht gemaakt voor de komende week. Họ chỉ cho mình coi mấy cái mẫu và cách làm và cái cái bên Leuk hè? Ja, leuk. Dus uh, nou, dit, dit is dan zo meteen iets wat uit de overkomt, wat ze dan uh, meekrijgen. Dat is ook nog iets moois. Ja, dat is heel fantastisch, ja. ja. Oké, okay, naar boven. Đây hoe je hier Daar. Ik heb gezocht. En uiteindelijk eh, Giờ mình đi lên trên lầu để coi tụi nó ờ, làm gì rồi đây là những cái hình vẽ mà họ vẽ để ờ, khi mà họ dán cái cái kiến lên đó cả nhà thì nó sẽ ờ, được rõ hơn và đây á mấy đứa con nít này nó nói chuyện ồn hơn cái tiếng của linh hy vọng là mọi người nghe được đây là cái ờ, con uh, uh, disney đúng không thì cái anh này anh làm cho disney và làm năm 1990 bây giờ thì đem lại đây để triển lãm đây là Spiderman và đây là cái mặt này cái phòng cũng nhỏ nhưng mà gọi là cái phòng làm việc cá nhân thì nó đủ rồi những bức tranh đang chờ đợi để dán lên Ja. Als je het Ja, vind ik ook. Ja. Ik kan wel even. Ik ben niet daar. Hey, sao Đây là của Linh. Linh làm cái ý tưởng là thuyền buồm trên biển cả nhà và mình để cái tên mình vào khi mà họ họ nướng xong á họ hoàn thành tác phẩm thì họ sẽ đưa cho mình con lên là cái con cá heo con cá voi con cá heo gì đó đây là những cái ờ, sản phẩm đúng là là sản phẩm mà họ đã tạo ra à, sau cái quá trình nung nóng và để nguội thì người ta là người à, gọi là chuyên gia rồi cho nên khi mà họ để những cái mảnh vụn lên kiến và họ tạo ra đúng được cái hình mà họ mong muốn còn mình thì để lung tung mình muốn như vậy đó nhưng mà không biết là sau khi nung chảy thì nó có cái hình dạng giống như là mình tưởng tượng hay không chắc khoảng đợi vài tuần nữa thì là mới biết được không biết có kịp cho mọi người xem không hai đứa nhóc đang ờ, học cắt kiếm và cái hình này nè là cái hình mà đầu phim linh đã nói cho mọi người nghe á ô oh, sorry linh ờ, có quay cho mọi người coi á là do lớp của con linh làm á cả nhà Dus dan moeten we een van de, deze mouw van de engel moeten dan doorbreken. En dan kan hier mooi een... Wat is de Hier moet ook nog een beetje opgevuld worden. Piro? Ja. ja. Oh, hij is Khi mà người ta đó ở đây thì là tụi nhỏ nói à, làm xong cái hình này thì họ để lên cái miếng gạch và cái miếng gạch này chịu được sức nóng rất là nóng và sau đó họ sẽ để vào cái máy này để à, gọi là nướng phải không cả nhà đúng không nướng là làm tan chảy và cái máy này khi mà mình bỏ vào thì giống như là cái ờ, những cái cái cái cái lò nướng khác thôi là mình bỏ vào là nó sẽ hoạt động cho đến 400 ờ, 400 độ 400 độ sau đó nó sẽ đứng ở đó khoảng vài phút ờ, không phải khoảng vài tiếng để cho cái cái kiến này nó nó chảy ra và sau đó thì nhiệt độ sẽ tăng dần tăng dần tăng dần cao lên và khoảng 10 12 tiếng nha cả nhà thì mới hoàn thành một cái tác phẩm và khi mà 12 tiếng sau khoảng 10 tiếng 10 tiếng thì bắt đầu cái lò nướng nó sẽ à, gọi là nhiệt độ sẽ giảm dần giảm dần giảm dần cho đến khi mà nguội thì mới mình mới lấy ra được